mẹ chồng nấu nướng không mà con ít có nấu nữa hả không em đâu có cơ hội đâu vô bếp bếp của mẹ mà thì, thì mẹ làm chứ vô nhiều khi chất quá kỳ với lại thường là mẹ em nấu ăn ngon lắm rồi à, thí dụ mà em vô nấu bữa đó cả nhà đói tội nghiệp thôi ăn phận bữa nào có nào thử bữa nào mình trổ tài bữa không được hả có nấu bữa rồi nấu bữa làm sao không mình đem ngay cho heo ăn luôn trời ơi trời ơi không mà tính ra con với vú cũng hợp vụ ăn uống chứ bộ ví dụ như nấu ăn là hai mẹ con hợp tức là mẹ thích nấu còn em thích ăn thì em nghĩ đó hợp vậy còn những chuyện nào không hợp không chị không học nhiều ví dụ như là mẹ thì tắm nhanh còn chị thì chậm nhưng ừ, có một lần vô tắm mới mới vô nhà tắm đóng cửa cái kình có ba chục phút à ba đập cửa đùng không sao vô rồi tôi tỉnh là xỉu thủng gì con không cái gì mở cửa ra là đầu gọi mới có phần nửa chưa xả nữa à, nói chưa con còn mới tắm không chưa gọi đầu xong chờ chút xíu nữa là hai chục phút nữa ra à, cái đó là hơi chậm rồi ờ, thêm thêm cái nữa là mẹ gì cũng khéo léo hết trơn á còn chị thì ờ, hơi vụng về hơi hậu đậu chút xíu còn lần á là là đi ờ, 20 tháng 10 này kia đồ nhiều người hay dụ dỗ mẹ đi chơi bời cà phê cà pháo này kia tóc tai này kia đồ xong cái lần mới chở đi về xong cái cái đường nhà em là cái cái thang xuống gì nè cái đường cũng khó xong mà chở ở đó giờ mẹ ba rồi anh chồng em cũng vậy nó không dám chở xuống rồi đó em nhảy xuống luôn chở từ ở trên lộn mà xuống dưới nhà hang gọn hơi luôn mẹ nằm gọn trong bụi mía luôn <laughs> tới bây giờ luôn hai chồng này dễ thiết là dễ luôn nằm gọn bụi mía vậy vậy có la gì không đâu còn hơi đâu la lúc đó là đứa này ủa là chồng không có nói gì không đâu có gần đâu nói ở xa tức là ở chung tỉnh nhưng mà hai đứa công tác là hồi trước là hai đứa quen ở thấp 10 ừ. xong rồi cái à, vụ em chuyển về hồng ngự cái chuyển dọc đường sau làm như nặng quá cái rớt ông xuống ông ở lại thấp 10 rồi em em về hồng ngự em dạy xong rồi mỗi lần mà hai mẹ con mà có chuyện vui chuyện buồn gì á thì ông à, đâu có can thiệp được xa quá mà rồi à, chồng thì tha ở à, à, năm nay 60 tuổi ở à, xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp cô 60 tuổi hả cô hả yeah. Dạ. nhìn trẻ quá ở dưới ờ, quê cô làm nghề gì cô thì à, chăn nuôi chăn nuôi hả yeah. Dạ. mình giới thiệu dạ. đi chị theo <laughs> à, em à, tên là phạm thị yến à, em 30 tuổi nghề nghề của em là giáo viên em làm dâu của mẹ được 5 năm thường dưới quê ngày xưa các uh, bác mẹ chồng đó hơi khó khăn với con dâu lắm không biết ờ, mình có khó không ạ à? không khó bị diện dâu đi làm à. thì à, nó làm về thì mình nấu cơm ăn xong hết rồi bác nấu cho con dâu luôn ờ à, nấu con dâu bây giờ mình trở ngược làm dâu nó cái ngày đầu tiên mà bác gặp con dâu tương lai á thì ờ, mình cảm giác như thế nào mới à, đầu tiên thì nó à, dẫn về thì mình thấy con dâu nó bé quá à bé hả à, nhỏ đâu... mẹ nhỏ, nhỏ. dạ rồi thành ra ấy cũng để đó đi vào sao nó dẫn gì nữa rồi thôi nó nó chịu thì mình chơi luôn chứ còn gì nữa <laughs> dễ thương quá dạ chị cho em hỏi xíu là chị có nhớ cái lần gặp đầu tiên với mẹ chồng của chị không dạ nhớ dễ gì quên tại vì lần đó lúc mà lần đầu tiên em về với ờ, mẹ thì ờ, lúc đó hai đứa chưa quen lúc đó là chỉ hàng xóm thôi hà hai thằng bạn chung trường xong rồi cái ờ, lúc đó là chị dâu em á là quê ở hồng ngự xong rồi mượn sáng để em chở về giùm thì em thì có cái tật là mù đường xong chạy sáng 8 giờ sáng đưa chị về tới nhà xong rồi đánh cua từ hồng ngự xong rồi lạng qua thanh bình xong xuống tâm nông cái tam giác đó là chạy hoài luôn 12 tiếng xong rồi cái tự nhiên nhớ ờ ừ, mình có một người bạn ở hồng ngự mà điện nó ra nói ơi giờ tao bị lạc rồi mày ra mày rước tao đi xong rồi rước chạy xuống mặc quần cục chạy xuống rước về xong rồi đó tối rồi cái ờ, mẹ nấu cháo gà cho ăn xong rồi nhìn nói trời ơi trời 2012 rồi mà tóc tém nhật hay mà mặc áo bà ba mà ấn tượng á là hàm răng quá trời đẹp lúc đó năm mấy tuổi hàm răng đẹp dễ sợ á trời trời nữa mình năm mấy tuổi có được đẹp vậy không không sau này mới phát hiện răng giả ấn tượng là một tiếng răng giả dễ thương nói chuyện dễ thương quá có một bài hát là hồng ngự mang tên em á hay lắm em có biết bài đó không dạ thuộc luôn trời oh, hay quá ơi. hát giới thiệu về bài hát này à, năm nay thì à, cũng hên đó là mới vừa kỷ niệm 200 năm hồng ngự xong thì cảm thấy là ở ké hồng ngự nhưng mà tự hào nhưng mà cũng quất được một khúc cũng <laughs> khúc cái coi tôi có người yêu mang tên hồng ngự dạ hết thuộc rồi <laughs> trời gì quá vậy Hả? <laughs> Dạ trời ơi cái bài hát ta lãng mạn hát có một đoạn không ai hiểu quan trọng là hát đầu với khúc cuối tôi có người không mang tên hồng ngự dù bao cách chờ xa xôi mịt mờ tình này còn dâng em đó hình dáng của người em yêu hồng ngự ơi nhớ em muôn đời thái vậy lúc bây giờ làm dâu thì à, cô có ấn tượng gì không thì ấn tượng có cái đi dạy gì à, mình nằm á thì bắt đầu đè nó hôn hôn vào nó mò ừ, mò ừ, vú trời ơi gì vậy kiểu như là hồi nhỏ lớn á em ờ, em bị ghiền băng vú xong rồi cái ờ, nói chung là mẹ thân thiện với cái tưởng đâu mẹ nhà xong rồi về là được thì cứ khai thác mình sử dụng hai mẹ con này chắc hợp nhau dữ lắm ta hợp gì cô thì hợp có cái à, làm bệnh à, mẹ cha bệnh thì nó cũng quan tâm nó hợp ăn uống có hợp không ăn uống cũng hợp quần áo thời trang có hợp không không hợp ủa nó, sao nó hợp? nó mua đen còn tôi đâu có mua đen đâu không giúp mẹ mua đen luôn mua đen có mình vậy em nói anh hả mua xong á mẹ nói để đóng đó đó mẹ có mặt đâu mẹ nói mặt uổng với lại mặt kỳ quá thấy nghe 2017 rồi mà mặc áo màu ba suốt quần ống chà bá vậy đó sau rồi ờ, cái nói thôi mẹ ơi mẹ mặc quần tay đi áo sơ mi hoặc là áo thun này kia không mấy mẹ mặc váy đi mẹ nói mày tàu lao mày quá mặc quần ống sao tao mặc được lạnh lắm à, chân không mua đồ về chân không quần ống nó lạnh lắm hả là cái ống nó rộng quá hả bác ống rộng là cái váy á có ống một đó à trời ơi <laughs> rồi à, mẹ chồng nấu nướng không mà con ít có nấu hả không em đâu có cơ hội đâu vô bếp bếp của mẹ mà thì, thì mẹ làm chứ vô nhiều khi chất quá kỳ với lại thường là mẹ em ờ, nấu ăn ngon lắm rồi ờ, thí dụ mà em vô nấu bữa đó cả nhà đói tự nghiệp thôi an phận <laughs> bữa nào có nào thử bữa nào mình trổ tài bữa không được hả có nấu bữa rồi nấu bữa làm sao xong đem ngay cho heo ăn luôn <laughs> trời ơi trời ơi không mà tính ra con với vú cũng hợp vụ ăn uống chứ bộ ví dụ như nấu ăn là hai mẹ con hợp tức là mẹ thích nấu còn em thích ăn thì em nghĩ đó hợp <laughs> vậy còn những chuyện nào không hợp không chị dạ, không hợp nhiều ví dụ như là mẹ thì tắm nhanh còn ờ, chị thì chậm có một lần vô tắm mới mới vô nhà tắm đóng cửa cái kình có ba chục phút à ba đập cửa đùng yết yết mày có sao không sao vô rồi coi bệnh này xỉu chóng rồi gì vậy con không cái mở cửa ra là đầu gọi mới có phần nửa chưa xả nữa à, nói chưa con con mới tắm xong chưa gọi đầu xong chờ chút xíu nữa là hai chục phút nữa ra à, cái đó là hơi chậm rồi ờ, thêm cái nữa là mẹ gì cũng khéo léo hết trơn á còn chị thì ờ, hơi vụng về hơi hậu đậu chút xíu còn lần á là là đi uh, chở mẹ đi chơi cũng tổ chức 20 tháng 10 này kia đồ như mà thấy dụ dỗ mẹ đi chơi bời cà phê cà pháo này kia tóc tai này kia đồ xong cái lần đó chở đi về xong cái cái đường nhà em là cái có cái thang xuống gì nè cái đường cũng khó xong mà chở ở đó giờ mẹ ba rồi à, anh chồng em cũng vậy nó không dám chở xuống lần đó em đẩy xuống luôn chở từ ở trên lộ mà xuống dưới nhà hang gọn hơ luôn mẹ nằm gọn trong bụi mía luôn <laughs> mới bây giờ luôn chồng này dễ thiết là dễ luôn nằm gọn cô biết vậy vậy có la gì không đâu còn hơi đâu la lúc đó là đuối rồi ủa là chồng không có nói gì không đâu có gần đâu nói ở xa tức là ở chung tỉnh nhưng mà hai đứa công tác tức là hồi trước là hai đứa quen là ở thấp 10 ừ. xong rồi cái à, vụ em chuyển về hồng ngự cái chuyển dọc đường sau là ông như nặng quá cái rớt ông xuống ông ở lại thấp 10 rồi em em về hồng ngự em dạy xong rồi mỗi lần mà hai mẹ con mà có chuyện vui chuyện buồn gì á thì ông à, đâu có can thiệp được xa quá mà lại chồng em ít tối lắm ủa chồng ở à, tháp 10 vợ ở hồng ngự vậy bao lâu mới gặp một lần hồi, trước thì à, hỏng hỏng hồi em chưa chuyển về thiện tháng về nhà một lần mà từ hồi em về cái tự nhiên phong thủy tốt hay vậy tuần nào cũng về hết trơn á <laughs> mẹ nói nhờ nghiến về xong lắng nó mới về được <laughs> trời ơi tuần mới về một lần hả chị dạ nhờ giờ xưa hơn nữa rồi giờ tới ba tuần hoặc tháng mới về một lần Trời, tại công việc vậy? nhiều tại làm tới thứ bảy lần thứ bảy là tới chiều tối mà về được có ngày chủ nhật đâu liếm láp gì được thôi ở dưới luôn đi Mẹ chồng hai cái cười quá tuyệt vời luôn có khi nào mẹ con có vui vậy nhưng mà có khi nào xảy ra cái mâu thuẫn gì cãi nhau hay là làm buồn lòng nhau chưa không có không có luôn có mẹ có con khai con khai con trung thực mà nói chung là trong suốt và từ khi mà mẹ em rinh em về á thì hai mẹ con ờ, không có cái gì buồn hết trơn làm như buồn lần xong thôi tức là lúc đám hỏi á lúc là làm lễ hỏi á thì chung nhà cũng có trục chặt đó là do ông nội ông trưởng tộc á như nhà hai bên thì bàn luận xong hết rồi cái tự nhiên ổng lanh ổng đi bắt lỗi bắt phải ổng nói ờ, thiếu này thiếu kia mà thực sự là bữa nay mà em lên em khai á là ở nhà em mới biết chứ nhà em chưa biết nữa năm năm qua em ru không biết gì hết tức là chỉ có hai mẹ con biết thôi cái mẹ về mẹ mẹ buồn quá mẹ mẹ khóc mẹ điện xuống mẹ khóc là tiếng đồng hồ tốn tiền điện thoại quá trời cái nói giờ nó khó rồi thôi giờ mẹ nghỉ cưới con rồi con con con con đi kiếm chồng khác đi coi như mẹ tặng lễ cho con con đi kiếm chồng khác đi khóc quá khóc chồng em bệnh sốt luôn xong rồi cái ờ, em cũng khóc nữa cái nói thôi giờ lỡ mẹ ơi không phải lỗi do ông trưởng tàu cũng không phải lỗi cho ai hết trơn lỗi là do định mệnh thôi bây giờ à, hai mẹ con mình cố gắng đi mình vượt qua trận này nữa thì thôi xong là em à, tự hứa với lòng là lần đó là lần duy nhất để mẹ khóc từ khi mà về tới giờ là không bao giờ để mẹ rớt nước mắt vì em nữa một lần nào <laughs> mà sau này cũng vậy á mẹ hứa luôn á sau này cũng vậy luôn <laughs> nhưng mà chị có khi nào chị khóc chưa có khóc là khi mà chuyển trường về á xa chồng cái ngồi ở trước khóc cái mẹ nói thì mày cũng đồ mày đi gì dứ luôn đi mày chuyển ngược gì dứ đi là khóc nhớ chồng chứ không có khóc gì mẹ tại mẹ lên em lấy ăn khen mẹ hoài cũng kỳ quá mẹ tuyệt vời lắm đi về hoài mà không tuyệt vời hết chưa nhưng mà đó giờ có một chuyện mà con giấu 5 năm mà con không dám nói chồng con con cũng không biết nữa đó mà sợ nhiều khi nói ra nay nói xong biết cuộc sống nở qua hay cuộc đời với tắc mẹ hứa là mẹ không giận con đi rồi mẹ trả tiền xe cho con về bữa nay đi con mới à. nói mẹ hứa đi à, mẹ hứa. hứa là lần đó là nhà đám dỗ cái uh, mẹ có mấy cái có một cặp nồi đen nồi đó mua sao hồi lúc mà hòa bình tới giờ á cái tật thì hay hậu đậu cái bữa đó âm thầm lặng lẽ ra dẹp đồ này kia đồ lâm mà xong cái đứng lên cái trúng cái nồi gớt xuống bể nồi cây chết rồi sao vợ nồi quý lắm cái âm thầm lặng lẽ phóng vào buồn ngủ tới sáng luôn cái mẹ trời đất ơi con mèo con mèo âm binh nào nó làm bể cái nồi của tao đó. rồi sao là giá được nó bể bánh chành hết rồi im luôn nó trời mèo kỳ quá hả mẹ tự nhiên cái nồi bể luôn nay khai mẹ con là bao <laughs> tao thua tao thua luôn dâu nó có tật xấu gì mà chưa bao giờ à, kể ra nghe không cô nó có tật xấu là đi đâu bỏ tiền đi đâu dục tiền tôi mất đi theo nó nó đưa tiền thì nó đi mua đồ hở dục à, tay không gì à, đâu có mua gì đâu <laughs> ủa sao kỳ vậy hậu đậu dữ vậy trời quên nó tưởng nó cầm cầm rác hay giấy gì đó liền luôn mà tết có hồi năm rồi đó là 2016 tết 2016 á là trường em tổ chức thi nấu ăn nguyên quyện luôn nguyên ngành cái đâu biết nấu đâu cái nói mẹ chỉ con món gì mà đơn giản nè hiệu quả nè mà ngon lặn đạt á thì mẹ chỉ nha cái bắt đầu mẹ nói không mấy làm cá hấp đi con ở hồng ngự mình là nuôi cá nhiều lắm mới nuôi làm cá hấp đi thế là nguyên nhà là ăn trong vòng nửa tháng cá hấp núm tao nói giờ gặp con cá điêu hồng hấp núm là ngán hơi lòi con cổ xong hấp cái xong mẹ chỉ làm rồi xong rồi tới đó cái quên hấp cá không mà bỏ quên núm ở ngoài gớt <laughs> luôn gớt gớt luôn hả Cho không bỏ núm vô là đậu rồi rồi tiền đi chợ mua cá đó là cầm trăm hai chục ngàn xong rồi cầm hồi chạy xe không biết liền đâu mất tiêu em tới chợ cái mẹ hỏi là tiền đâu rồi không biết nữa mẹ chắc cướp đâu chạy lại kiếm là người ta lụm mất tiêu rồi em mà may em mà gặp mẹ chồng mà khó khó chắc chắc khỏi ở luôn quá không mẹ em khó khó mẹ em khó lắm căng lắm mỗi một có một chuyện gì mẹ giọng hay la mà mà hên em hên làm như may mắn hay sao hợp xấu hợp rồi à, để xem à, ông xã của em sẽ nói thế nào nha vì mẹ bầu quả sống rất hòa hợp như hai mẹ con gục gục dễ đấy Không thấy thị mâu thuẫn gì hết à, Để chồng à, can ngăn à, Mong qua chương trình này mẹ và vợ xung đột nhau Để con giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và vợ Để chứng tỏ bản lĩnh người chồng đối với vợ và người con đối với mẹ Vừa vậy nói con hiền hết mà à, Cuối lời con nói với mẹ là con mẹ nhiều lắm Mong mẹ luôn sống khỏe với con cháu còn duyên vợ anh gọi đến vợ là anh yêu vợ nhiều lắm hai vợ chồng mình sống cái dân long đầu bạc nhé vợ dù mình có con hay là không ai biết vui vợ vậy nói ôm bông cũng khô nói mẹ mẹ làm như bữa đó làm như ông nhậu hay vậy mẹ ông lột lử nó quá trời mà con không nghĩ là chồng con không có cái tâm địa là ông thúi hai mẹ con mình xung đột với nhau rồi kiếm chuyện xung đột mà cũng không có không có nè chưa thấy một cái chương trình nào mà con con mà chồng mà suối mà mẹ con ờ, nhà chồng dâu xung đột nhau chứ ủa nhưng mà à, thật sự là hai vợ chồng lấy nhau 5 năm á là cũng thời gian dài rồi mình ờ, chưa có con nó có nguyên nhân gì không em Dạ thì mới đầu em cũng nói vậy đó mới đầu thì cũng có mà làm như không có duyên hay sao á cũng mong nó có được đứa con cũng được nữa mà 5 năm mà chưa có thấy bây giờ khoa học uh, tiến bộ rồi y học tiến bộ rồi này đơn giản thôi nếu mình chịu khó mình gặp các bác sĩ tư vấn á thì nghĩ rằng mình ờ, quyết tâm thì cũng được thôi ha mẹ nhiều khi cũng mong cái mẹ nói này kia nói thôi giờ gán kiếm đứa cái mẹ cũng sợ buồn mẹ an ủi cái nói thôi mẹ không sao đâu không có con thì con nuôi ba mẹ được rồi dành trọn tình thương cho ba mẹ chứ có con nhiều khi nó bị chia sẻ lật lạc mất công mít lòng <laughs> nhưng mà chắc ông lâu quá không về hay sao chắc vậy với lại nhiều khi về cái đầu không có trúng mùa chắc mùa cái đầu nó lâu <laughs> à, vậy thì à, hôm nay hai mẹ con có muốn điều gì nói với nhau trao đổi một cái gì để mẹ con mình có thể à, gọi là vui vẻ và sâu sắc cả cuộc đời hay không Anh thay đổi điều gì là thu xếp công chuyện công việc của nó đó hai đứa về lên tiếp à, mẹ chồng chứ giờ mẹ chồng quá cực rồi à. thấy chưa nói nói chứ cũng à, cười vậy thôi chứ cũng cực quá rồi phụ mẹ chồng chứ chút đừng có hậu đậu nữa nói chung là em thấy là mẹ em ờ, hoàn hảo rồi cũng muốn là mẹ nghỉ hưu sớm tức là đừng nuôi heo nữa thì ờ, qua chương trình ngày hôm nay thì ờ, con muốn mẹ nói với mẹ là thực ra là mấy anh em thì cũng lớn rồi ai cũng có gia đình riêng hết cho nên là mẹ có lo nhiều á thì mấy anh nhiều khi anh thấy như vậy nó không có phù hợp nên anh làm anh chị làm mẹ buồn thì bây giờ những cái chuyện buồn đó mẹ bỏ qua đi rồi bây giờ hai mẹ con ôm nhau nha em hứa với mẹ nãy mẹ nói cái gì đó hứa đi à, con hứa với mẹ là nói chung là con sẽ cố gắng sắp xếp công việc hãy về thực hiện tốt cái uh, vai trò của con không có để mẹ cực nữa còn cái vụ kia không còn cái đó là phải duy trì á anh còn sống là còn khai thác <laughs> à, dễ thương lắm cảm ơn ha à, hai mẹ con rất là nhiều mà gửi một cái kỷ niệm để à, về mình lâu lâu nhìn nhớ có tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu ha chúc mẹ con thật là hạnh phúc nha